Bạn đã từng xem Saw hay Squid Game chưa? Chưa Thế thì kệ mẹ bạn, bởi vì bộ phim mà tôi giới thiệu hôm nay cũng có chủ đề kinh dị tương tự đấy. Tôi khuyên các bạn nên ăn cơm vừa đủ no, uống thật nhiều nước trước khi xem bộ phim này. Ok, let's go! Mở đầu phim là một nhóm người đang bị nhốt trong mật thất, giống như Shaw với Squid Game, giọng AI vang lên. Không dùng cho người suy gan chuyên thận mẫn cảm với thành phần của thuốc, các chỉ định khác sẽ trong tận sử dụng, đọc kỹ hướng sử dụng trước khi dùng. Giới thiệu đó là một cuộc thí nghiệm khoa học và đương nhiên, ai cũng biết đó là một thí nghiệm đội lốt khoa học của những kẻ biến thái về sức chịu đựng của con người. Cách duy nhất để thoát khỏi mật thất này là ghét chìa khóa vào ổ khóa để mở ra những cánh cửa có mức độ rùng rợn khác nhau. Chìa khóa để ra khỏi mật thất này cũng vô cùng đặc biệt khi nam chính là chìa khóa và các nhân vật nữ còn lại chính là ổ khóa. Khi chọn mỗi ổ khóa sẽ dẫn đến các cánh cửa cũng như sẽ mở ra những thử thách dẫn đến các kết cục khác nhau. Bất cứ ai chống đối hoặc không tuân thủ luật lệ thì sẽ bị giết ngay lập tức. Các nhân vật được chọn để tham gia trò chơi được lấy ngẫu nhiên ở một ngôi trường cấp 3. Nam chính trong bộ phim này đó là Việt Xe Tăng. Tiếp theo đó là dàn diễn viên nữ gồm Ly, một lớp trưởng cá tính, Thư, cờ rút quốc dân, Trang, nhìn mặt rất nguy hiểm. Thùy, một cô gái lạnh lùng và lập dị, cùng với đó là một cô bé khối dưới và nữ hiệu phó của trường, Thủy. Khi vào game, sau khi nhận ra mình đã bị nhốt, thì Ly bắt đầu chửi bới và tuyên bố sẽ không làm theo bất cứ thứ gì mà trò chơi đưa ra. Ngay sau đó, cô bị kéo vào một căn phòng, tiếng hét thất thanh vang lên, thu hút sự chú ý của mọi người. Không nghi ngờ gì nữa, Lee đã bị giết vì hành vi chống đối của mình. Mùi cháy khét lồng lặc của xác người cùng những âm thanh thảm thiết của nạn nhân đã khiến cho tất cả mọi người bàng hoàng và nhận ra tính nghiêm trọng của vấn đề. Việt thậm chí còn ám ảnh tới nỗi anh đã bị ảo giác và tự tưởng tượng ra những thứ ghê rợ mà mình sẽ phải làm. Ngay sau đó, anh bàng hoàng thức tỉnh khi Trang tiến tới chấn tĩnh và nói rằng nãy giờ cậu nói nản nhảm đã bị cô ta nghe thấy hết. Cô hứa sẽ giữ bí mật này nếu như cậu đồng ý chỉ nghe lời cô ta. Thậm chí, cô còn nhân cơ hội để âu yếm cậu. Không may, tất cả những hành động đó đã bị Thư nhìn thấy. Trang thấy thế còn tiện tay khẳng định chủ quyền. Trò chơi bắt đầu. Việt buộc phải chọn một ổ khóa để chơi cùng mình, nếu không sẽ bị lổ bay đầu. Trang ra hiệu bằng ánh mắt rằng hãy chọn cô ở cửa này. Mọi người hồi hộp ngóng chờ thử thách. Hóa ra, thử thách ở trò chơi này chính là bạo dâm. Trang tỏ ra rất nguy hiểm, thậm chí không run sợ chút nào. Cô còn rất thích thú khi được tép vào mông. Trang còn yêu cầu Việt hãy chọn mình ở lần tiếp theo. Trong giờ giải lao, Thư tiến tới và tỏ tình với Việt. Cô nguyện cùng Việt làm bất cứ thứ gì để thoát khỏi đây. Cứ như vậy, Việt đã chọn cùng Thư ở thử thách tiếp theo, làm Trang vô cùng bất ngờ và cay cú. Trang còn tới kích đảo Việt. Tang chấm tâm lý chưa? Đã bảo chọn chị thì không chọn. Việt nghe xong rất cay cú, Thế là cậu đã chọn cùng Thư phá đảo cái game chết tiệt này. Và yep, anh ta đã chọn đúng người và tất cả được thả về nhà an toàn. Các bạn nghĩ bộ phim dừng lại ở đây thôi á? Nhầm to với các bạn ạ. Ở chương 2, đạo diễn cho chúng ta thấy một vũ trụ khác. Khi Việt sẽ không chọn Thư để phá đảo game nữa, mà là chọn một người khác. Lần này, Việt quyết định chọn Thùy. Cô gái lúc nào cũng lạnh lùng và lập dị. Việt ghét cái sự điểm tĩnh đến đáng sợ của cô ta. Cậu muốn thấy cô ta phải chịu tra tấn và giày vò à? Sau cửa thứ nhất, Thủy tỏ ra đau đầu và nói rằng qua tổ tiên mách bảo, cô đã phát hiện ra lối ra của mật đạo. Trò chơi cho Việt và Thủy được nghỉ ngơi ở một căn phòng sang trọng. Ở đây, họ phát hiện ra chiếc vòng đeo cổ có thể điều khiển và kiểm soát tâm trí người chơi. Đang tâm sự không biết làm thế nào để tháo chiếc vòng, thì admin của trò chơi đã điều khiển thủy bóp cổ Việt đến chết. Vậy là ở vũ trụ này, Việt đã ngỏm. Đạo diễn còn tiết độ kẻ chủ mưu chính là Trang, tạo tiền đề cho chương tiếp theo. Ở chương này, Việt đã chọn cô bé Lolly cùng cô hiệu phó là Dung và Thủy để tham gia thử thách. Họ vô tình tìm được lối ra của mật đạo, cả nhóm chạy bạt mạng để chạy ra thì đột nhiên Trang trở mặt và cùng đám người xấu đến ngăn cản bọn họ. Nhưng bất ngờ chưa, cô hiệu phó lại chính là một điệp viên. Sau khi hát Sagi vài phát thì cô đã hạ đo ván tất cả đám liều tiều, đưa mọi người thoát khỏi đó và happy ending. Nhưng đạo diễn lại bảo là tao đéo thích happy ending nên đã tạo ra một diễn biến khác là khi thoát khỏi cánh cửa đó, Việt đã bị ngất vì kiệt sức không may, cả nhóm đã bị Trang bắt lại. Trang đã xử tử bé Loli và cô hiệu phó, phát động ra một cuộc chiến tranh tôn giáo. Nhưng bất ngờ chưa, Thùy mới chính là chùm của tổ chức này. Cô nói rằng gia tộc của cô dính một lời nguyền, rằng phải tìm được đứa con của Chúa và cùng anh ta sinh ra một cậu con trai để giải cứu thế giới. Nếu không thì khi chết cô ta sẽ phải xuống địa ngục. Ngay từ đầu, cô ta biết Việt chính là người được chọn nên mới ép anh ta tham gia trò chơi này bằng quyền hạn to lớn của mình. Thùy đã xử tử Trang vì dám bắt nạt Việt và còn dọa sẽ xử lốt thư nếu như Việt không nghe lời. Thế là cậu đành phải đồng ý ở lại đây để đổi lấy sự tự do cho Thư. Sau đó là những tháng ngày kiệt sức vì bắt sữa của Việt. Thùy đã mang thai, nhưng cô lại sinh ra con gái. Việt cố gắng thuyết phục rằng cuộc đời này đéo có thiên đàng hay địa ngục gì hết, chỉ có tình yêu thương gia đình là trên hết. Và họ sống hạnh phúc bên nhau. Nhưng cố phim hóa ra cô bé loli và bà Hiệu Phó không chết, mà trở thành thủ lĩnh mới của băng đảng. Thánh Đức Mẹ Trời Và đây, tôi chắc chắn đây là vũ trụ cuối cùng Tôi trầm cảm lắm rồi các bạn ạ Tôi thật sự là không muốn ám ảnh thêm tí nào nữa Như câu chuyện trước, nhưng mà lần này Việt mở mắt ra người chăm sóc cậu không phải Thùy mà là Trang Vai trò của các nhân vật đã đảo lộn Bây giờ, Trang mới chính là người tốt Còn cô bé Thư hiền này ngày nào mới chính là kẻ đứng sau mọi chuyện Thư nói rằng cô đã quá yêu Việt và tình yêu đó đã trở nên cực đoan Khi cô đã mua chuộc các nam sinh trong trường và tạo ra trò chơi này. Bằng chiếc vòng kiểm soát ở cổ, cô đã cho Việt lựa chọn một là giết Trang, người đã chăm sóc tận tụy cho cậu lúc sinh tử, hai là cô sẽ cho bay đầu những người chơi còn lại. Việt trần trừ một lúc, nhưng đã quá muộn, Thư đã giết hết bé Loli, cô hiệu phó và Thủy. Việt rơi vào trầm cảm, Trang tiến tới an ủi và cùng Việt ôn lại những kỷ niệm đẹp thời thơ ấu của họ trước đây. Cứ như vậy, cô đã lựa chọn hy sinh để ngăn cản những gì Thư đã làm. Wow, tôi thật sự sang chấn tâm lý khi xem xong bộ phim này các ông ạ. Tôi khuyên các bạn nên xem nó lúc ăn cơm hoặc trước khi đi ngủ vì nó hay vờ cờ lờ, thề.